với ngày quý à, duy ngày hôm nay không ai khác các bạn đó là bạn Tiến bên ngân hàng Tiên Văn à, các bạn chắc cũng đã biết Tiến rồi nếu mình chỉ các bạn là có xem cái clip mà Di đăng cách đây cũng khoảng tầm một tuần lễ trước hai tuần lễ trước á ok Tiến Xin chào các bạn mình là Tiến hôm nay à, mình và anh Bách Duy à, hai anh em lại tiếp tục đi xuống Long An để gặp khách hàng đây thì sau khi triển khai chương trình này thì cũng gần một tháng thì cho đến hiện tại thì chúng mình cũng đã hỗ trợ được hơn 50 khách hàng để sở hữu chiếc xe Mercedes-Benz à, và để tham gia chương trình chọn dẫn đầu hương giao dự này cũng hơn 50 khách hàng rồi đó thì thật ra với cái chương trình mà chọn dẫn đầu hương giao dự các anh chị các bạn nào mà chưa có biết hoặc là chưa có xem cái clip mà Di đã à, nói cách đây không lâu ha, thì Di cũng xin à, nói tiếp ha đó là khi anh chị mua chiếc xe Mercedes-Benz thì anh chị chỉ cần trả khoảng tầm là 20 phần trăm chính xác là 20 phần trăm giá trị xe và đối với chiếc xe C180 AMG thì bên Di trả với cái mức là là 5 triệu rưỡi chính xác là 5 triệu rưỡi một tháng nè hoặc là cái chiếc xe C200 này thì với mức là 6 triệu một tháng và C300 AMG thì nó dự kiến là 8, 8 triệu, triệu 8, 8, triệu, đúng không Tiến? triệu một tháng. Đó, thì thực ra là tùy theo cái à, dòng xe thì có mức trả tương ứng chứ không phải là bên Di là dòng mẫu xe nào thì cũng phải trả là 5 triệu rưỡi đồng một tháng đâu. Yeah. Dạ. Đó, thì với cái thông điệp là truyền tải đến là như vậy thôi. Đó nhưng mà tùy theo mỗi xe các anh chị quan tâm thì nó sẽ có mức trả khác nhau. Đó thì à, tháng rồi là mình giải ngân hơn là 50 khách hơn hàng. 50 chiếc hơn 50, 50 khách hàng lớn Thật nhỏ các loại là với cái số lượng mà 50 chiếc đó thì Duy nghĩ nó sẽ không có nhiều bởi vì là với cái chương trình mà uh, ờ, thực ra các bạn không phải cũng không nhiều nó cũng một con số rất là nhiều đó chứ đó nhưng mà tại vì cái thời gian mà mình triển khai cái chương trình đó nó cũng mới đây khoảng tầm một tháng thôi đúng dạ, không dạ, một tháng cho nên là có rất là nhiều những anh chị ha chưa biết chưa biết cũng như là uh, những anh chị khách hàng mà gọi cho Duy trễ quá vào hầu như là ngày cuối cùng của tháng rồi đó thì các anh chị mới gọi cho Duy đó thì uh, khi mà hiểu được vấn đề đó các bạn Duy có trình bày với lại ban lãnh đạo của bên Duy cũng như là uh, bên Tiến cũng có trình bày lại thì quyết định là Mercedes-Benz cũng như là bên ngân hàng TV Bank lại tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong tháng 5 này với cái chương trình là chọn dẫn đầu ngân do dự. Dạ. Dạ. Yeah. Thì uh, Ờ, có nhiều khách hàng cũng nói đấy bảo ủa sao mà anh chị hay là không biết cái chương trình này mà sao em không nói gì với anh đấy mà cái thời điểm đó là cái thời điểm mà gần cuối tháng vừa rồi anh ha yeah. Dạ. là em nói là thôi mọi người cứ yên tâm đi à, bên TV Bank cũng như là bên à, Mercedes Phú Mỹ Hưng sẽ hỗ trợ để triển khai cho khách hàng thêm một tháng năm này nữa à, nên là anh chị em ai mà có nhu cầu muốn sở hữu chiếc xe Mercedes-Benz với số tiền mà bỏ ra hàng tháng ít thì hãy liên hệ ngay với anh Bách Duy nhá <laughs> ok thì uh, trước khi mà Duy đi uh, với tiếng anh em đi các bạn thì Duy đã giao xe ở showroom rồi xong mới đi nè thì uh, trường hợp là Duy giao cho anh Thiện một vị khách hàng của Duy là chuyên kinh doanh xe uh, cho thuê xe tự lái ha thì bà anh Thiện mua chiếc xe C180 AMC này để làm một cái chiếc xe kinh doanh xe tự lái đó đó thì Tiến cũng là hỗ trợ anh thiện để mà xử lý cái cái trường hợp này ha tiến dạ. đó, thì à, với trường hợp của anh thiện thì chính xác như thế nào thì tiến à, chia sẻ cho các anh chị và các bạn biết luôn đi uhm, trường hợp của anh thiện anh thiện thì là một chủ doanh nghiệp về bên cho xe kinh doanh dịch vụ vận tải à, cụ thể là cho xe tự lái dưới 9 chỗ à, công ty của anh thiện tên là hoàng thiện family đó khá là nổi tiếng trong sài gòn à, thì anh Thiện uh, sau khi mà anh Thiện biết đến cái chương trình này ấy thì anh Thiện uh, không muốn bỏ tiền túi từ trong người ra không bỏ tiền túi luôn bạn không, muốn không tiền túi không bỏ đồng nào hết đâu à, dạ, coi như là bữa rồi là coi như khi mà lấy chiếc xe này hầu như là anh thì không bỏ ra đồng nào nữa đúng không đúng rồi thì à, em thường hay có chơi một cái đồng bẫy là về kinh tế là em có xe em sẽ đưa ngân hàng và sẽ vay ngược lại đó và nó sẽ là người trả tiền cho con này mình trả tiền cho con này luôn coi như là anh thiện mua chiếc xe C180 MC à, này là nhờ một cái chiếc xe kia làm đòn bẩy chiếc đúng, xe của anh thiện đang đúng, có đúng rồi, đúng rồi. để làm đòn bẩy coi như là đưa vào ngân hàng để lấy cái khoản tiền vốn tự có và để vào con này luôn đúng rồi coi như là anh thiện mua cái chiếc xe C180 MC này hầu như là anh thiện sẽ không bỏ ra đồng nào mà còn dư đúng không à, còn dư là 50 <laughs> còn dư 50 triệu luôn không bỏ tiền túi và anh thiện chọn cái phương án là tại vì anh thiện đã có sở hữu rất là nhiều chiếc xe à, anh Thiện à, trước đây là anh Thiện cũng vay ngân hàng nhưng mà anh Thiện đã tất toán rồi tại vì anh Thiện kinh doanh cái mảng xe tự lái này thì một chiếc xe trung bình anh Thiện chỉ vay khoảng 3 tháng thôi à 3 năm xin lỗi khoảng 3 năm thôi khoảng 3 năm à, là anh Thiện tất toán rồi thì anh Thiện nói với mình bảo là bây giờ tiến cho anh thế chấp chiếc xe này vào bên em đi và sau đó là lấy cho anh cái số tiền đó giải ngân cho anh cái số tiền từ chiếc xe này để anh đóng cái vốn đối ứng để anh mua chiếc C180 AMG à, Tiến đồng ý ngay Tiến đồng ý ngay và Tiến hỗ trợ anh Thiện à, thế chấp chính chiếc xe cũ của anh Tiện vào và sau đó lấy cái tiền đó để đóng cho bên anh Bách Duy Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng để mà đóng 20% cái số tiền vốn tự có đấy đấy là sau đó là mình lại giải ngân một chiếc xe 180 là anh Thiện gần như là không phải bỏ đồng nào luôn và còn dư được ừ, hình như là dư triệu. mấy chục triệu đấy 50 triệu dạ nếu mà 5 triệu đồng một tháng mà trả cho chiếc xe C180 em đi này chắc là một ngày là anh đã lấy lại được nếu nói là khoảng hai khoảng hai ngày làm lấy được tiền là tiền tiền cho thuê đó và anh thiện cũng chia sẻ luôn cái tiếng là khoảng mất khoảng tầm 2 ngày thôi cho thuê cái chiếc xe uh, c 180 mg thì anh thiện có thể là trả được ờ, cho tiếng ờ, một tháng luôn đó và chắc là anh anh nói là khoảng tầm một năm anh sẽ lấy lại được cái hết số tiền vốn đã ứng yeah. Dạ. đó thì chắc là một cái uh, chu trình mà ảnh cho thuê như vậy thì chắc là khoảng tầm 3 năm ha anh sẽ lấy được vốn cái chiếc xe luôn đúng không dạ khoảng 3 năm 3 năm khoảng 3 năm khoảng 3 năm thì uh, anh Thiện uh, sẽ sẽ sẽ sẽ thay tất toán <laughs> toàn bộ cái khoản vay này luôn thực ra với cái chương trình mà chọn dẫn đầu ngân do dự này các bạn thì nó sẽ cực kỳ phù hợp với lại những anh chị và các bạn nào mà à, đang muốn mua một chiếc xe Mercedes-Benz đó nhưng mà có thể là dự kiến là một năm hay là hai năm nữa mới mua thì bây giờ các anh chị và các bạn có thể là à, sở hữu được chiếc xe Mercedes-Benz trong mơ luôn bởi vì thực ra với cái số tiền mà các anh chị các bạn trả thì nó hầu như nó nó cũng sẽ sẽ sẽ sẽ tương đương với những cái mẫu xe mà phổ thông hơn đúng không tí quý dạ. như là à, bây giờ em mua một chiếc xe Toyota Ờ, ở cross đi khoảng cross đi nó khoảng tầm hơn 800 triệu ha dạ. thì uh, mình trả trước đâu đó cũng khoảng tầm uh, 300 300 hơn 300 300 vay à. Dạ. 500 thì tính ra thì một tháng cả gốc cả lãi trả cũng gần 10 triệu rồi ừ, gần 10 triệu nó ghét 10 triệu rồi đó, mà mình, mình mình mình sở hữu được chiếc xe thương hiệu Đức à, nổi nổi tiếng siêu đẹp mơ, siêu đẹp trong mơ chỉ với 5 triệu rưỡi đồng một tháng rồi các bạn đó quá là tuyệt vời luôn đó, men mua không camera <laughs> men <laughs> đó thật ra là với mức lương của cameraman đó các bạn thì uh, ờ, Di trả là khoảng tầm uh, ờ, 7 triệu 7 triệu một tháng ha, là có mình Di thôi đó đó là là là có thể đã đủ một... tiền để trả rồi đó đã à, đủ tiền để mà trả trả 5 triệu rưỡi một tháng để mà mà sở hữu chiếc xe C180 rồi đó cameraman thì mấy bữa nay uh, uh, tham gia cuộc hành trình của mình với Bexy thì cameraman cũng đang rất là muốn mua cho mình một chiếc xe hơi đấy Tiến em hỗ trợ được cho cameraman không? Giờ ờ, đó, vậy đó Về trường hợp của cameraman thì uh, ngoài anh Duy ra thì cameraman có làm một vài cái job nữa thì thu nhập của cameraman đâu đó uh, ở mức khoảng mười mấy đến 20 triệu thì uh, dư sức dư sức để mà mà tham tham gia cái chương trình này dư sức để sở hữu được một chiếc xe C180 AMG với cái chương trình chọn dẫn đầu ngưng do dự và trả 5 triệu rưỡi một tháng được đó ừ. sau chắc sau hôm nay về chắc <laughs> ừ, cameraman tính lựa ký hợp đồng cọc xe luôn ừ, về lấy mấy giấy tờ ra đi rồi à, gửi cho tiến luôn giấy tờ thì uh, chỉ cần gửi chứng minh nhân dân um, sổ hộ khẩu với trường hợp mà khách hàng đã có um, gia đình thì uh, giấy đăng ký kết hôn và chứng minh nhân dân của cả hai vợ chồng còn nếu mà trường hợp khách hàng còn đang độc thân ấy thì uh, gửi kèm cái chứng minh nhân dân kèm một cái xác nhận kèm một cái xác nhận uh, độc thân từ địa phương nữa còn về cái vấn đề nguồn thu thì uh, nói chung khách hàng cứ gửi qua uh, tiến sẽ xem và tiến sẽ liên hệ ngay với khách hàng để mà chọn ra để tư vấn cho khách hàng uh, hỗ trợ, hỗ trợ khách hàng để mà làm sao để hồ sơ nó phù hợp nhất ok đó. thôi bây giờ chắc là gần tới rồi gần tới uh, gần tới nhà khách hàng rồi nhà khách hàng rồi